khi kinh tế xanh trở thành xu thế, ai cũng nói về tầm nhìn, về những cam kết đổi thay, nhưng chẳng mấy ai hành động thật sự để chọn tình với thiên nhiên, chọn nghĩa với cộng đồng. Bởi nếu muốn thật tâm làm kinh tế xanh, doanh nghiệp ấy phải bắt đầu từ nền tảng cốt lõi cùng những nỗ lực phi thường. Là thương hiệu tiên phong xây dựng hạ tầng kinh tế xanh, STP Group tin rằng chỉ khi có một xuất phát điểm đúng đắn một nền tảng bền vững mới được dựng xây. Từ đó, ta mới tạo nên bàn đạp cho một tương lai trường tồn. STP Group luôn nỗ lực để gây dựng những điều tử tế ngay từ ban đầu. Bởi chúng tôi biết, từ cái đúng đầu tiên ấy sẽ mở ra những cái đúng trong tương lai đầy hứa hẹn tiếp theo. STP Group khởi điểm vững chắc, nền tảng vững bền